Hiện là một ngày đẹp trời tôi ở nhà chơi game Dead Cells. Tôi đang đi trên đường bỗng nhiên gặp một cái dương kỳ lạ. Mở nó ra thì nó bảo tôi tới dơ banh. Tôi thấy lạ quá nên tôi đi vào. Kết quả là tôi tới dơ banh. Đang đi thì tôi bỗng gặp một thằng nào đó, than vãn không có khách và ước mơ thành một nghệ sĩ. Tôi kệ mẹ nó và tôi đến chỗ cái cửa, cái cửa nó lại không mở ra mà bắt tôi cúng 2.000 vàng cho cái thứ này. Sau đó thì tôi được mở cửa và đi xuống. Đi xuống thì tôi thấy có mấy cánh cổng, tôi không tài nào mở được nó ra. Cánh cửa sau cũng thế, thế là tôi đành phải xuống bên dưới. Vừa xuống bên dưới thì lại tiếp tục có cánh cửa khác đòi tới 2.000 vàng. Xong thì tôi tiếp tục đi và gặp mấy con quái. Vì tôi từ Escape Villager đến đây thì tôi đã gặp ngay những con quái từ Cavern, dù sao thì tôi tin tưởng vào sức mạnh của kiếm điền của tôi. Con Elite cũng bay màu trong hai nốt nhạc. Đi thêm vài bước thì tôi gặp những con ca Kamikaze vàng. Nó rượt tôi như mèo với chuột. Chẳng mấy chốc tôi đã trúng đòn của nó và cũng mất luôn đột biến siêu cấp VIP Pro. Và thế DO nào lại có tới 5 con Inquisitor tiến tới và bắn một phát chí mạng làm tôi chết. Khóc con mày à. Mày chơi game không lắp não thua là đúng rồi. Đã để nhà mày sang đây chơi game thua là đúng rồi